à, vì cái kèo kèo chấp cũng khó để đi trong cái trận đấu này thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái kèo tài 2.5 mà mình đẩy lên đúng không khi mà BKMX Bình Dương chiến thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số là 3-0 đó và <clears throat> tất nhiên rồi đó là buổi chiều mình cũng uh, ờ, lọc cho anh em uh, bắt phở thôi còn buổi tối ngày hôm qua ở trong nhóm của mình Uh, mình cũng nói với anh em rồi đấy đấy là cái việc mà buổi tối mình sẽ dành thời gian cho nhóm uh, cho nhóm của mình rất nhiều và mình cũng phải uh, bỏ thời gian để soi kèo cho anh em cũng như là bàn luận với các bet thủ ở trong nhóm của mình để đẩy cho anh em những cái kèo thơm, những cái kèo ăn chặt để anh em chúng ta có thể đầu tư. Nên là anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá cũng như là muốn kiếm lợi nhuận hàng ngày ấy thì anh em ờ, cứ nhắn tin vào buổi chiều cũng như là đầu buổi tối đi. Còn nói chung là cứ nhắn tin cho mình trước 10 ờ, rưỡi hoặc là 11 giờ anh em nhá. Đấy, trước 11 giờ đi, trước 11 giờ thì mình có thể sẽ ờ, phản hồi được cho anh em cũng như là trả lời lại cái tin nhắn của anh em. Chứ còn mà anh em mà nhắn sau 11 giờ thì rất khó để anh em chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhé. Buổi tối ngày hôm qua thì ờ, trận đấu ở Bundesliga, trận đấu giữa Hoffenheim và Werder Bremen mình có đẩy cho anh em. Đấy, anh em bet thủ chúng tôi có đẩy cho tất cả huynh đệ ở trong nhóm ba cái mã kèo. Đấy là Werder Bremen được chấp 0.5 xỉu góc 10 cũng như là tài thể 405 thì anh em ở trong nhóm huynh đệ anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta húp full cả ba cái mã kèo này trong một trận đấu anh em nhá. Và tất nhiên rồi sau cái trận đấu này mình cũng không đẩy cho anh em một trận đấu nào khác cả vì cái quan trọng nhất khi anh em đầu tư bóng đá là gì? Đấy là lợi nhuận cũng như là anh em phải giữ được cái lợi nhuận đấy đúng không? Làm sao mà anh em có thể giữ được cái lợi nhuận mới là cái vấn đề quan trọng chứ anh em mà cứ chơi chẳng hạn như là anh em ăn ba cái mã này xong anh em lại tiếp tiếp tục chơi đúng không anh em tiếp tục chơi trận này đến trận khác trận này đến trận khác không bao giờ biết dừng lại thì đến bao giờ thì anh em mới có thể có lợi nhuận đó mình sẽ nêu một ví dụ dễ hiểu thôi anh em chơi 10 trận đi đúng không Đó, buổi tối ngày hôm nay có tận đến 10 trận hơn phải ba chục trận anh em chơi hết cả 30 trận anh em có đảm bảo rằng là anh em có thể thắng được 20 trận không đúng không mà kể cả anh em có thắng được 20 trận đi thì anh em thua 10 trận đúng không thua một nửa số tiện số kèo đấy rồi thì anh em sẽ nghĩ rằng là anh em sẽ được lãi bao nhiêu với việc là anh em có thể có những kèo hòa không chững là thắng hay thua mà có những kèo hòa chưa kể là mất phế lộc lá rồi là qua cò nếu như anh em chơi ở trên trang đúng không anh em cũng sẽ mất những cái tỷ lệ tuy nhiên thì nó sẽ mất ít hơn cũng như là anh em được ăn ít hơn <clears throat> đó là cái cách mà anh em có thể đầu tư bóng đá cũng như là tối ưu cái lợi nhuận của mình đó thì mình cũng khuyên anh em rồi việc mà anh em thật sự muốn đầu tư bóng đá chuyên nghiệp cũng như là những anh em mà chơi cỏ ngoài ấy, hay là kéo trang về tự chơi ấy thì thôi uh, anh em uh, nên bỏ đi Đấy. cứ nhắn tin cho mình mình sẽ chỉ cho anh em những cái trang uy tín để anh em chơi còn anh em mà kéo trang về tự chơi đúng không đến lúc các cụ gọi điện là bế đi là bế đi cả dây đấy, không chỉ mỗi uh, uh, các anh em đừng có nghĩ là anh em chơi kéo trang về là chơi trên cái này cái kia là người ta không điều tra được đâu điều tra được hết không có gì là uh, các cụ Việt Nam không điều tra được cả đấy rồi quay trở lại vấn đề chính đi ngày hôm qua thì mình có đẩy cho anh em trận đấu giữa Chelsea và Wolverhampton rồi đúng không và buổi tối ngày hôm nay sẽ uh, một loạt trận đấu cùng giờ vào 9 giờ có trận đấu giữa Manchester City và Southampton nữa này, à, trận đấu giữa Newcastle và Brentford và trận đấu giữa Brighton and Home và Tottenham Hotspur. Mình sẽ làm về trận đấu muộn đi, trận đấu 11 giờ 30. Brighton and Home và Tottenham. Brighton and Home đang có một phong độ rất chói sáng cũng như là thật sự mà nói là Brighton and Home người ta cũng không nghĩ rằng là họ sẽ thi đấu uh, tốt đến như vậy ở thời điểm hiện tại anh em. Còn Tottenham thì sao? À, dường như Tottenham đang à, cũng gặp những cái vấn đề về mặt lực lượng cũng như là phong độ và nhân sự anh em. Đó. À, hiện tại thì cả Tottenham cũng như Brighton à, đều xếp rất sát nhau, một đội bóng xếp thứ ba và một đội bóng xếp thứ bốn, Đấy, một đội bóng xếp thứ tư. Và Tottenham đang có 17 điểm còn Brighton thì có 14 điểm anh em chỉ thua Tottenham đúng một trận thôi và trận đấu này là một trận đấu đối đầu trực tiếp cho cái vị trí này. À, về phía của Brighton and Home, đội chủ nhà họ sẽ chơi với đội hình chiến thuật đấy là 3-4-2-1 và Tottenham cũng vậy, Tottenham đội hình dự kiến của họ cũng là 3-4-2-1. À, ờ, hai đội hình rất giống nhau. À, tuy nhiên thì và À, chúng ta cũng có thấy một đặc điểm cũng khá là hay nữa đấy là cả Brighton and Home cũng như là Tottenham đều thiếu đi một người. Đó là uh, bên phía Brighton and Home, ờ, uh, Moret còn về bên phía của Tottenham đấy là Lucas Moura. Và có thể sẽ có sự phục vụ trở lại bên phía Brighton đấy là Webu còn về bên phía của Tottenham sẽ là Kulusevski. Ờ, cái trận đấu với Tottenham à, giữa Tottenham và Arsenal một trận đấu mình à, chúng ta có thể xem và nhận định rằng là một trận đấu một chiều cho thấy rằng Tottenham cũng không phải là một đội bóng thật sự là quá vượt trội à, với các ông lớn ở thời điểm hiện tại anh em gặp Arsenal là à, cảm thấy rằng bị lép vế hoàn toàn đó à, chưa kể ở trên đấu trường C1 họ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà ở hai trận ờ, đấu đầu tiên à, ở trận ở những lượt đi ở lượt đi trận đấu đầu tiên thì họ thắng Marseille với tỷ số là 2-0 ngay trên sân nhà. À, tuy nhiên thì đến cái việc mà đi đá trên sân khách thì họ lại thi đấu khá là tệ anh em, thua Sporting Lisbon 2-0. Đấy và để hòa Frankfurt cũng là không đều. Và đây là kết quả của lượt đi anh em lượt lượt đi vòng loại à, vòng bảng cúp C1 thì Tottenham uh, đang có một thắng, một thua và một hòa. Và chúng ta có thể xem được rằng là Tottenham đá ở trên sân khách trong mùa giải năm nay. Tottenham đá trên ờ, sân khách mùa giải năm nay có một phong độ cũng không được tốt anh em. Không được tốt anh em nhé. Ở trong những cái trận đấu gần đây nhất, những cái trận đấu sân khách này, họ có một chiến thắng, một trận hòa và một trận thua một trận thua quá là phải gọi là cách biệt ừ, đẳng cấp của đối với Arsenal rồi. Tuy nhiên thì trận đấu ở trên sân khách là họ thi đấu với Nottingham Forest một đội bóng quá yếu ở thời điểm hiện tại và lại để hòa West Ham. Đấy, để hòa West Ham trên sân nhà. Mình đang đánh giá rằng Tottenham thi đấu ở trên sân nhà không được tốt anh em. Còn về phía Brighton and Home. Brighton and Home họ đang có một phong độ rất chói sáng. Từ đầu mùa giải đến bây giờ và những trận đấu gần đây họ có rất nhiều chiến thắng ba chiến thắng một trận thua và một trận hòa đấy một phong độ cũng mình đánh giá là khá là ổn định chúng ta sẽ xét một chút về hiệu suất ra bàn anh em nhé Tottenham sau 8 vòng đấu họ uh, ghi được 19 bàn đó trung bình uh, mỗi trận phải uh, hơn hai bàn rồi trên hai bàn còn về bên phía của Brighton and Home sau 7 vòng đấu họ uh, cũng có 14 bàn trung bình hai trận hai trận một bàn anh em và chưa kể rằng là hàng thủ của Tottenham cũng như là Brighton cũng ờ, đánh giá là khá là tốt. 8 vòng đấu và 7 vòng đấu thì họ cũng chỉ bị thủng lưới 10 đến 8 bàn thôi. Cả hai uh, cả hai đội bóng anh em nhé. À, ờ, cái việc mà tranh lệch vòng đấu thì anh em cũng biết rồi đấy là uh, cái um, sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth vì vậy nên là ngoại hạng Anh cũng có một chút xáo trộn nên là anh em cũng uh, chúng ta cũng cần phải để tâm một chút về những vòng đấu như thế này. Vì sao? Uh, Tottenham và Brighton đang thua thiệt nhau một trận đấu và Brighton hiện tại chỉ thua Tottenham đúng một trận thôi anh em. Đây cũng là cái lý do để mà trận đấu đối đầu trực tiếp này rất hấp dẫn. Chúng ta điểm qua một chút về kèo. Hiện tại thì ờ, cả Brighton cũng như là Tottenham đang ở mức kèo là đồng banh. Đồng banh anh em, kèo handicap đang là đồng banh, không ai chấp ai cả và trên dưới cả trận đang là 2.75 đến 2.5. À, ờ, một mức kèo mình nghĩ là cũng khá là ok để anh em chúng ta đầu tư vào cái tài trong ờ, đầu trận đấu này anh em này, đúng không? Vì tất cả hầu hết tất cả những trận đấu gần đây của Tottenham cũng như là Brighton and Home đều có rất nhiều bàn thắng. Nên là anh em chúng ta cũng có thể tự tin đi cái tài đầu trận ngày hôm nay. Và nữa đấy là cái kèo góc và kèo thẻ kèo thẻ đang là 3.5 cũng như kèo góc là 9.5 à, kèo góc 3.5 mình nghĩ là khá là ok với một trận đấu hấp dẫn cũng như là mình chắc chắn là trận đấu này thì cả hai đội bóng sẽ đá đôi công Brighton sẽ không không ngán Tottenham đâu đấy vì vậy nên là mình chốt luôn cho anh em này chốt luôn anh em một lúc ba mã luôn anh em nhé chúng ta sẽ đi hôm hôm là đội chủ nhà anh em đồng banh đồng banh anh em nhá thứ hai đấy là cái tài cái tài 2.75 2.75 ba hòa ờ, đấy 2.75 ấy 2.75 FT và thứ hai nữa là cái tài thẻ tài thẻ 3.5 anh em nhé tài thẻ 3.5 mình nghĩ đây là một trận đấu rất đáng để anh em chúng ta xem khi mà thật sự mà nói thì uh, trước cái mùa giải này thì chắc chắn rồi Brighton and Home sẽ được đánh giá thấp hơn so với Tottenham rất nhiều. Tuy nhiên thì đến khi trận đấu này bắt đầu thì cái kèo nó là kèo đồng banh anh em. Đấy. Rất là hấp dẫn để anh em chúng ta theo dõi trận đấu này. Còn những trận đấu mà của Chelsea hay là Manchester City thì mình nghĩ sẽ là một trận đấu một chiều thôi khi mà cả Chelsea cũng như là Manchester City đang có một phong độ rất tốt. Vì vậy nên là cái việc mà chốt Chelsea cũng như là Manchester City chiến thắng trong cái trận đấu ở vòng vào buổi tối ngày hôm nay sẽ là một điều gần như là 90% rồi. Tuy nhiên thì cái kèo như thế nào thì chắc là ờ, mình sẽ làm ở clip sau anh em nhé. Và bây giờ thì ờ, một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng và hút full cái trận đấu của cái giải Bundesliga và chúc anh em ở trên kênh cũng may mắn gặt hái những thành công vào đêm nay anh em nhé. Còn anh em nào mà thật sự muốn Ờ, theo nhóm của mình thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo hay là Tele thôi. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là xoay kèo tiếp theo của mình.